Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video clip của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thành Nhung và tên tiếng Hàn của mình là Won Chang Eun. Mình đang sống định cư và làm việc tại Hàn Quốc được 17 năm rồi mọi người ạ. 15 về trước thì Nhung có biết đến cái dòng sản phẩm Atomy và Nhung tiêu dùng cho tới hiện tại. Thì trong cái quá trình tiêu dùng, Nhung thấy cái chất lượng dòng sản phẩm Atomy rất là tốt, đặc biệt là tới tay người tiêu dùng với giá cực kỳ là mềm. Mình sử dụng thì Nhung cũng có được nhận cái hoa hồng của công ty hoàn trả lại cho mình. Chính vì vậy là Nhung đã đi vào cái hệ thống phát triển kinh doanh của công ty để tìm hiểu À, và học hỏi rất là nhiều những cái thông tin để hôm nay Nhung có những cái thông điệp quý giá chia sẻ cùng với tất cả các anh chị em khi mà chúng ta đang muốn tiêu dùng cái dòng sản phẩm mà được hoàn trả lại tiền cho mình và đặc biệt là chúng ta tiêu dùng với giá gốc của sản phẩm nha mọi người Nhung mời mọi người nhìn lên cái màn hình Nhung chia sẻ ở đây sẽ có hai cái website thứ nhất là shop.atomy.com cái trong cái website shop.metomi.com này công ty Atomy sẽ chịu trách nhiệm tất cả các dòng sản phẩm phân phối ở trong cái web shop.metomi.com này nha mọi người và tiếp theo là cái trang web atomiacha.co.kr ở cái website này thì sẽ bán tất cả những dòng sản phẩm trên thị trường nha mọi người những cái dòng sản phẩm không thuộc về công ty Atomy là những như là quần áo hay là đồ điện tử tất tận tận là mọi người muốn cái gì mọi người tìm kiếm đều có hết nhưng mọi người được cái lợi ích gì là khi những cái doanh nghiệp tư nhân bên ngoài những cái thương hiệu bên ngoài họ kết nối với cái trang Etomi Acha này thì sẽ cho lợi ích cho khách hàng của Etomi là được tích lũy điểm point là một thứ hai nữa là mọi người sẽ mua rẻ hơn là ở ngoài store đi hay là mua rẻ hơn ở ngoài ở cái website của hãng nha mọi người đó đấy là cái lợi ích khi mà à, khách hàng SME mua dòng sản phẩm trên hai cái website này và trong cái quá trình nhung chia sẻ mà mọi người có cái gì thắc mắc và mọi người muốn kết nối uh, tiêu dùng hay là kinh doanh cái dòng sản phẩm Atomy này thì mọi người hãy tìm kiếm cái Facebook hay Zalo Nhung Nguyễn hoặc cộng 82 82 là mã quốc gia nha, mã quốc gia của Hàn Quốc và số điện thoại 01087986889. Cái bảng kinh doanh này được lấy chuẩn từ năm 2023 là có nghĩa là năm nay nha mọi người bởi vì là hiện tại là công ty Thami đã có chi nhánh rất nhiều trên các quốc gia chính vì vậy là hoa hồng trả thưởng cho khách hàng tiêu dùng hay là những người kinh doanh nó sẽ có sự chênh lệch mọi người hãy cùng Nhung đi tìm hiểu về cái sản phẩm của Ethermi được xuất xứ như thế nào và cái công ty Ethermi là công ty gì nha. Trước tiên thì mọi người hãy nhìn vào cái màn hình thì mọi người sẽ thấy nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc và thứ hai đó là Khôn Ma Hàn Quốc thì Nhung sẽ giải thích cho mọi người cùng tham khảo đó là cái viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc này là chuyên nghiên cứu nên là chỉ có kỹ thuật thôi nha mọi người. Thứ hai đó là công ty Khôn Ma Hàn Quốc. Thì cái công ty Khôn Ma Hàn Quốc này chuyên nghiên cứu và sản xuất ra các dòng sản phẩm như là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay thuốc để cung cấp cho các doanh nghiệp bán lẻ, bán sỉ nha mọi người. Và ở đây cái viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc kết hợp với công ty Khôn Ma thì Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc là chuyên nghiên cứu lên là sẽ đầu tư 20,1% về kỹ thuật. Thứ hai đó là công ty Khôn Ma Hàn Quốc thì vừa nghiên cứu vừa sản xuất nên là sẽ có kỹ thuật và có vốn luôn đúng không ạ? Chính vì vậy nên là công ty Khôn Ma là đầu tư 79,9% vừa kỹ thuật vừa vốn nha mọi người. Công ty Khôn Ma Hàn Quốc và Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc kết hợp với nhau sáng lập lên đó là Viện Nghiên cứu số 1 uh, ờ, của Hàn Quốc đó là Yonkuso Kiếp Inho có tên đó là Khonma Bnh Khonma BNH là nghiên cứu và sản xuất sản phẩm. Thì khi nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thì đương nhiên phải có nơi tiêu thụ đúng không ạ? Ở đây thì công ty Khonma BNH sẽ ký hợp đồng độc quyền với công ty Atomy là công ty Atomy sẽ chịu trách nhiệm bán tất cả các dòng sản phẩm tại cái khuôn ma BNH sản xuất ra. Chính vì vậy là Etermi là công ty gì mọi người đoán được đúng ạ? Đó là công ty chuyên phân phối sản phẩm. Etomy ngoài phân phối những cái sản phẩm của Khôn Ma BNH ra thì Etomy còn tuyển chọn nhiều các mặt hàng chất lượng từ các đối tác cung cấp các dòng sản phẩm khác tới tay người tiêu dùng. Đương nhiên bây giờ là cái vấn đề là chúng ta xem là sự tăng trưởng hay là cái công ty Etomy được phát triển như thế nào nhá. Thì cái lịch sử phát triển của công ty Etomy sẽ là cái năm 2009 tháng 8 Etomy mới bắt đầu là chuyển qua cái hệ thống là phân phối tiếp thị trực tiếp cho khách hàng tiêu dùng. Và 2010 tháng 5 là công ty đã mở chi nhánh tại Mỹ, 2010 tháng 6 là công ty đã mở chi nhánh tại Nhật, 2011 tháng 9 là công ty đã mở chi nhánh tại Canada. Hiện tại đến bây giờ là 2023 là dự tính là 2023 sẽ mở chi nhánh tại Tukin và hiện tại bây giờ trên tất cả thế giới Đông Nam Á là Atomy đã có chi nhánh trên 25 quốc gia bao gồm cả Hàn Quốc nha mọi người tại sao Etomy lại mở chi nhánh ở những cái quốc gia khó khăn nhất? Mọi người biết sao? Bởi vì Mỹ, Nhật, Canada là những cái quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh hơn Hàn Quốc và đương nhiên sẽ mạnh hơn tất cả những đất, đất nước nhỏ lẻ nhỏ như là Đông Nam Á đúng không ạ? Thì công ty Atomy muốn chứng minh cái dòng sản phẩm của Atomy sẽ vươn tầm thế giới không chỉ là quanh Đông Nam Á mà sẽ ra châu Âu, châu Mỹ đúng không ạ? Và hiện tại mọi người nhìn là Đông Nam Á của Etomi đã có hết từ năm 2000. Hàng năm sẽ có chi nhánh nha mọi người. Mỹ, Nhật, Canada, Đài Loan, Singapore, Mexico, Thái Lan, Australia và Indonesia tất cả Trung Quốc đều mở chi nhánh và dự định là năm 2025 sẽ mở chi nhánh về Việt Nam mình. Thì đây là một cái cơ hội rất rất tốt cho tất cả người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài cũng như là người Việt Nam đang sống và định cư tại Việt Nam và vì sao sẽ tốt cho người Việt Nam và cái lợi ích nó to lớn như thế nào thì mọi người sẽ cùng Nhung đi tìm hiểu tiếp theo nha. Và đây là cái ưu đại dành cho hội viên khi mọi người tham gia vào uh, thành viên của công ty Atomy cũng như là tiêu dùng cái dòng sản phẩm Atomy. Tất cả các mạng xã hội mọi người cũng biết mọi người muốn mua hàng thì mọi người phải lập cái ID cho mình đúng không ạ? Atomy cũng không ngoại lệ. Nhưng Atomy y như các mạng xã hội khác là chúng ta tham gia vào là chúng ta không có mất một cái phí gì hết là miễn phí luôn là không mất phí đăng ký tham gia thành viên nha mọi người đặc biệt là khi mọi người tham gia vào mọi người mua hàng với cái giá hội viên là giá gốc luôn thứ hai là mọi người không cần thì công ty Atomy vẫn tích lũy điểm point thử cho mọi người và thứ tư đó là tránh được hàng nhái hàng giả Đúng ạ. Mọi người cũng biết là trên thị trường, đặc biệt là mỹ phẩm, những cái hàng nổi tiếng hay những cái hàng mà tốt ngọ ngọ ra nhái rất là nhanh. Khi mọi người tham gia vào thành viên của công ty Atomy thì mọi người mua hàng không sợ hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng nha mọi người. Đây là cái lợi ích rất là tốt không chỉ là Hàn Quốc và cũng như là Việt Nam mình sau này đó là cái lợi ích cho người Việt Nam mình tiêu dùng đó và có thể đổi trả hàng trong vòng 90 ngày thì cái vấn đề đổi trả hàng này là chỉ hiện tại là theo Nhung được biết là chỉ có áp dụng ở trong Hàn Quốc bởi vì là những cái quốc gia khác ấy, là sản phẩm Wethermi sẽ phải sản xuất từ Hàn và chuyển sang các quốc gia khác để bán nên cái vấn đề đổi trả mà chúng ta dùng rồi thì chúng ta đổi trả thì tùy theo một cái quốc gia luật pháp nó khác nhau còn riêng ở bên Hàn là mọi người có thể đổi trả và hoàn lại tiền cho mọi người nhá lý do và khách hàng tin tưởng và tiêu dùng cái dòng sản phẩm Atomy thì là người tiêu dùng là sao? Mục tiêu của công ty ấy, là chất lượng phải là tuyệt đối. Tuyệt đối ở đây là không có một cái sản phẩm nào có thể là cạnh tranh được với Atomy đó Là cùng một cái giá như vậy sẽ không có một nơi nào cung cấp được cái chất lượng tốt như của Atomy. Đó. Và thứ hai đó là mục tiêu của công ty đó là giá cả tuyệt đối. Giá cả tuyệt đối là đây là cùng một cái chất lượng như vậy sẽ không có một nơi nào uh, cung cấp được cái sản phẩm với giá thấp như của Etomi. Có nghĩa là cái giá 5 ngàn, cùng một cái giá 5 ngàn hay là cùng một cái giá 8 ngàn một lọ kem chống nắng của Etomi đi thì mọi người không đi nơi đâu mọi người mua cái lọ kem chống nắng 8 ngàn mà được cái chất lượng như của Etomi cả. Bởi vì trên thị trường mọi người cũng biết là sản phẩm rẻ cũng có rất là nhiều nhưng đồng nghĩa với chất lượng kém. Nhưng hàng của Etomi sản phẩm rẻ nhưng chất lượng lại cao nha mọi người. Sản phẩm giá cả thì thấp nhưng chất lượng thì là cao. Đó, chính vì vậy đây là người tiêu dùng, đó là lợi ích của tất cả à, các khách hàng chị em chúng ta để tiêu dùng đó. Không phân biệt một ai nha. Đã là người tiêu dùng thì ai cũng có được cái lợi ích vậy. Và ở đây Nhung muốn muốn phân tích và so sánh cho mọi người cùng tham khảo thì mọi người cũng biết là với cái hệ thống là lưu thông truyền thống bán hàng hóa lưu thông truyền thống ấy thì từ cái nhà máy sản xuất sẽ thông qua là đại lý tổng đại lý đại lý rồi đến các cửa hàng bán buôn bán lẻ đúng không ạ? Thì giả sử như ở cái nhà máy sản xuất ra chỉ là chỉ là 10 ngàn thôi, thông qua cầu đại lý, thông qua tổng đại lý, thông qua đại lý, thông qua các uh, cửa hàng bán buôn bán lẻ thì giá nó sẽ đội lên, đó là đến người tiêu dùng sẽ là 100 ngàn won. Đó, mà chưa nói là phí như là phí à, quảng cáo rồi phí quảng cáo bao bì rồi là thuê những cái như diễn viên ca sĩ nổi tiếng để quảng cáo đấy hoặc là phí mặt bằng rồi là phí điện phí từ phí nước đói những cái loại phí đấy tất cả đều đội lên đập vào đầu sản phẩm và người tiêu dùng là người phải chịu đựng đúng không ạ bởi vì sao mà cái sản phẩm mà cái à, cái từ cái giá gốc của họ chỉ có 10.000 thôi mà nó có thể đội lên đến 100.000 thì đó là những cái cầu phí trung gian cái người tiêu dùng phải trả còn bây giờ thì mọi người cũng biết là các giới trẻ hay là tất cả những chị em chúng ta shopping online rất là nhiều đúng không ạ? Chính vì vậy nên là cái những cái cầu trung gian, cầu phí mặt bằng cũng sẽ được giảm đi khi mà chúng ta mua hàng online. Như là chúng ta mua một cái áo đi, mua một cái giá áo online thì chúng ta sẽ được rẻ hơn là khi mà chúng ta ra ngoài cửa hàng bán. À, và đặc biệt là những người bán ở cửa hàng ấy thì người ta không có khách thì người ta hàng tháng vẫn phải trả tiền điện nước, tiền à, nhân viên hay tiền mặt bằng đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta mua hàng online thì chúng ta sẽ sẽ được cắt tất cả những tiền phí trung gian và giảm được tối đa. Chính vì vậy nên công ty Ethermi là đi trước một bước đó là sao? Kết nối trực tiếp khách hàng tới cái nhà máy sản xuất. Đó, và Ethermi là cầu lối khách hàng đến với nhà máy sản xuất sản phẩm luôn. Và ở đây mọi người xem nó là cái giá gốc khi mà công ty Ethermi phân phối hàng của công của cái doanh nghiệp với cái giá 10 ngàn thì đến tay người tiêu dùng nó chỉ là 13.500 tất cả những loại phí trung gian, phí mặt bằng rồi phí nhân viên tất cả đều bị cắt bỏ hết Những dòng sản phẩm mà khi mà đứng tem mát của Etomi phân phối ấy, thì sẽ là đơn giản bao bì đơn giản nhất có thể đặc biệt là phải thân thiện với môi trường bởi vì những cái bao bì mà ờ, màu mè hay là bằng sứ mà xếp công ty Etomi sẽ hạn chế tối đa và đơn giản kể cả băng dính cái thùng cắt tông ấy cái thùng giấy ấy cũng là băng dính là có thể tự tiêu được có nghĩa là thân thiện với môi trường để bảo vệ cái môi trường trong xanh sạch đẹp mọi người cũng biết là bây giờ môi trường nó rất là ô nhiễm đúng không ạ nên là hạn chế tối đa những cái vấn đề là ảnh hưởng đến môi trường. Và tiếp theo đây là cái vấn đề dành cho tất cả những cô chú, anh chị và các bạn, những ai muốn kiếm tiền, đó, những ai quan tâm đến tiền. Ở đây có ai thừa tiền không ạ? Nhung là Nhung rất thèm tiền luôn, nên là chính vì vậy nên là luôn phải học hỏi và tìm hiểu, cũng như là tạo cho mình một cái thu nhập ổn định à, về tương lai sau này, không phải là hiện tại trước mắt mà chúng ta phải về lo cho con cháu sau này nữa đúng không ạ? công ty Atomy muốn thành công thì công ty Atomy cũng phải đặt ra mục tiêu của mình để phấn đấu đúng không ạ? Và cá nhân chúng ta kinh doanh thì chúng ta cũng phải có mục tiêu của chúng ta thì chúng ta mới thành công được. Và mục tiêu của công ty đó là thành công của khách hàng. Và công ty Atomy là kết nối trực tiếp khách hàng tới cái dòng sản phẩm của Atomy là khách hàng đã thành công rồi bởi vì là sẽ giúp khách hàng là tiêu dùng tiết kiệm tối đa cái doanh thu của mình. Và và mục tiêu thứ hai của công ty Atomy đó chính là trung tâm phân phối. Ý là Atomy sẽ phân phối tất cả các dòng sản phẩm uh, trên thị trường không phải là của Hàn Quốc không mà ở nước ngoài giả sử như là sau này công ty Atomy đó mà mở chi nhánh về Việt Nam mình mà Việt Nam mình đặc sản đó là gì đó là nước dừa này hay là ví dụ như là phở này thì những cái dòng sản phẩm phở Việt Nam của chúng ta sẽ được bán trên toàn cầu bán trên tất cả những cái quốc gia có chi nhánh của công ty Atomy đó đó là trung tâm phân phối là bán tất cả các dòng sản phẩm là phải chất lượng tốt đúng không ạ và giá phải bình dân tới tay người tiêu dùng thì công ty Atomy sẽ phân phối luôn, kết nối tất cả các dòng sản phẩm đó tới khách hàng của Ethermi luôn ạ. Và mục tiêu thứ ba của công ty Ethermi đó là doanh nghiệp hạng nhất. Ở đây doanh nghiệp hạng nhất có nghĩa là công ty Ethermi sẽ đặt cái mục tiêu của mình là không có một cái doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh được với công ty Ethermi. Ethermi sẽ đứng hàng đầu với tất cả cái cái doanh nghiệp mà kinh doanh theo cái hệ thống bởi vì khi bất cứ một cái doanh nghiệp nào mà đã là phát triển rồi đấy thì sẽ có những công ty khác họ làm theo đúng không ạ nên là công ty Atomy luôn luôn nỗ lực để cho mình là sao vượt bậc lên tất cả những cái công ty đã phát triển rồi và những cái công ty là sau này phát triển sẽ không thể cạnh tranh được với Atomy bởi vì cái dòng sản phẩm của Atomy là sẽ giảm giảm giảm giảm tối đa với cái giá gốc của công ty rồi chứ không thể giảm được nữa nhé ưu đãi dành cho người kinh doanh đó là gì thứ nhất là khi mà chúng ta tham gia thành viên thì chúng ta cũng không mất cái phí gì cả và không có mất phí gia nhập nha mọi người à, thứ hai nữa là khi mà mọi người ai đó mời mọi người thì mọi người cũng không mất cái tiền phí giới thiệu giả sử như nhung mời 100 một nghìn người đi chăng nữa thì nhung cũng không được nhận cái gì và các bạn cũng không bị mất cái gì luôn nha thứ ba nó là không bắt buộc mua hàng duy trì hàng tháng và không bắt buộc chốt điểm hàng tháng bởi vì cái này là nhiều những cái doanh nghiệp ấy ờ, khi bạn muốn tham gia thì hàng tháng bạn phải mua bao nhiêu hàng và cái điểm hệ thống bạn phải duy trì bao nhiêu đó nhưng công ty Atomin là không bắt buộc cái gì luôn nha và thứ tư đó là công nhận hội viên vô giới hạn và tích lũy điểm vô giới hạn. Ờ, công nhận hội viên vô giới hạn ở đây có nghĩa là bạn không có năng lực thì bạn vẫn có cơ hội thành công. Ví dụ như là một người là bạn đi, bạn mời mình đi, bạn mời Nhung vào. Mà trong khi đó bạn chỉ quen 100 người nhưng Nhung lại quen 1.000 người. Thì 1.000 người đó công ty đã chứng nhận đó là người của bạn mời vào. Và cái điểm của những người mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng hay tất cả những đồ dùng gia dụng cần thiết khi mà họ dùng cảm thấy thích là họ mua dùng thì những cái điểm tích lũy đó công ty sẽ cộng hết lên cho bạn. Đó, đó chính đây là đây là cái vô cùng tuyệt vời cho những ai mà mọi người nghĩ là ừ mình không có khả năng kinh doanh, ờ, mình không có khoa nói hay là mình không có cái năng khiếu hay mình không có cái trình độ lọ kia hay không có mối quan hệ không có bạn bè thì dành cho tất cả những người không có cái gì chưa từng biết một cái gì vẫn có cơ hội thành công đó mọi người chính vì vậy nên nhung mới làm chứ thực ra nếu như mà phải yêu cầu như là uh, năng lực của mình hay lọ kia thì đương nhiên là nhung sẽ rất là khó khăn khi nhung làm cái kinh doanh này và đặc biệt điều thứ năm đó là kết nối hội viên toàn cầu. Vừa rồi là Nhung chia sẻ là hiện tại là có 25 quốc gia đã mở chi nhánh của công ty thermi rồi đúng không ạ? thì cái công ty Etomy là Nhung ở bên Hàn, Nhung định cư và sống bên Hàn, Nhung đăng ký mã số hội viên tại bên Hàn đúng không ạ? Thì những cái quốc gia ở Mỹ, ở Nhật, Canada, Đài Loan, Singapore, Campuchia, những bạn đó muốn tiêu dùng sản phẩm Atomy thì Nhung cũng sẽ đăng ký cho mọi người, kết nối mọi người đến cái website của công ty Atomy thông qua cái mã số của Nhung được nha. À, chính vì vậy nên là sau này thị trường Atomy về Việt Nam thì Nhung cũng sẽ về Việt Nam để phát triển kinh doanh cũng như hỗ trợ những cái người đang là cộng tác viên hay những ai đang bán hàng và những ai đang muốn kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm giá gốc của công ty Atomy tại Việt Nam thì Nhung đều hỗ trợ được hết nha mọi người. Điều thứ sáu là đường giới hạn hoa hồng hỗ trợ à, hệ thống thì mọi người cũng biết là nhiều những cái công ty là sẽ có là hình chóp lót có nghĩa là cái doanh thu ấy là người làm trước thì cứ nhận cứ nhận nhận nhận mãi không giới hạn còn người làm bên dưới thì sẽ không còn hoa hồng đúng không ạ bởi vì cái luật pháp à, của như là luật pháp của bên Hàn ấy thì là tối đa là hoa hồng chỉ là 35% chia cho hệ thống thì lát nữa Nhung sẽ Nhung sẽ chia sẻ cái phần đó thì nếu như mà cái người ở trên cứ nhận không giới hạn thì cái người ở dưới sẽ không còn để nhận đúng mọi người chính vì vậy nên là công ty Thermi sẽ ra cái bảng mục uh, giới hạn thu nhập là mỗi người một tháng thu nhập chỉ là 100 triệu won thôi còn nếu mà vượt quá cái số điểm số điểm uh, có nên nhiều đi chăng nữa thì mọi người cũng không được nhận hơn là còn lại sẽ hỗ trợ cho những người mới những người mới bắt đầu để nhận hoa hồng đó và điều thứ bảy đó chính là chế độ nương hưu và thừa kế ba đời thu nhập quyền lợi. Ở đây có nghĩa là như thế nào? Chế độ nương hưu mọi người cũng biết là lương hưu ở đây là không làm cũng ra tiền đúng không ạ? Thì cái mã số hết tâm của mình khi mà chúng ta tạo dựng được một cái hệ thống một khách hàng tiêu dùng rồi thì khách hàng cứ tự động vào website của công ty tâm ý mua thôi. Và khi chúng ta chia sẻ hỗ trợ hướng dẫn mọi người cách mua và cách sử dụng sản phẩm, tiền điểm hệ thống cái hoa hồng hệ thống vẫn cứ ra liên tục, không chỉ là đời chúng ta mà không may mà chúng ta bất chắc mà chúng ta xảy ra chuyện gì thì sẽ thừa kế cho con cho cháu chúng ta nha thừa kế ba đời cái quyền lợi ví dụ như mình hoạt động cái hệ thống của mình được hai à, hai mươi triệu một tháng uh, thì con mình cũng nhận 20 triệu đều đều như vậy là khi mà cái hệ thống vẫn cứ duy trì được mãi thì thu nhập vẫn cứ mãi mãi theo ba đời đi nha mọi người chính vì vậy nên là khi mà chúng ta tạo dựng được cái hệ thống rồi đấy thì là tiền nó cứ tự động nó ra ngày xưa thì là mọi người cứ phải đi gánh nước đúng không ạ gánh nước thì là ừ, khi mà chúng ta gánh càng nhiều nước thì đương nhiên uh, sức của chúng ta mòn đi và nhưng khi mà chúng ta tạo được cái đường ống nước tự động rồi thì lúc đầu thì chúng ta sẽ vất vả nhưng chúng ta không được tiền nhưng khi chúng ta tạo được cái hệ thống mà đã mở nước tự động vặn cái là ra nước ấy, thì lúc đấy là chúng ta về già thì chúng ta không cần phải vất vả gánh nước nữa chỉ cần vặn là nước tự động chảy ra mà không những thế chảy ra càng nhanh và chảy ra càng nhiều Trần Nhung có chia sẻ là rất nhiều những cái lợi ích cho người kinh doanh đúng không ạ thì đây cái lợi ích kinh doanh rồi thì chúng ta cũng phải biết là tiền chúng ta sẽ được nhận như thế nào đúng không ạ thì kế hoạch trả thưởng đó của công ty Thermi đó là nhị phân là hai nhánh nha mọi người thì hai nhánh như mọi người nhìn ở đây đó là cơ bản là nhìn từ mình xuống bởi vì chúng ta không thể ngước lên trên nhìn được mà chúng ta chỉ có thể nhìn xuống dưới thôi đúng không ạ thì là nhìn từ bản thân mình xuống là mình sẽ có hai hệ thống hệ thống bên trái và hệ thống bên phải hệ thống bên trái hệ thống bên phải là khách hàng cũng như là hội viên những ai muốn tiêu dùng sản phẩm mình mời mọi người vào và mọi người tiêu dùng thì mọi người tích lũy điểm và cái điểm tích lũy đó công ty cũng cộng cho bạn luôn đó là à, cảm ơn bạn đã quảng bá cái trang web của công ty, quảng bá cái dòng sản phẩm của công ty tới khách hàng tiêu dùng. Đó là cái hoa hồng cho mọi người. Khi mà một người, hai người, ba người, bốn người, mỗi người mua 5 điểm, 10 điểm, điểm này sẽ được cộng dồn lại nha chị mọi người chứ không phải tính từng người một. Ý là 10 người thì mỗi người mua 30.000 điểm thì cộng lại thành 300.000 điểm. Bên phải 300.000 điểm, bên trái 300.000 điểm thì mọi người sẽ được hệ thống tự động chốt điểm cho mọi người và đặc biệt tên của mọi người phải được 300.000 điểm nhé. Sống tự động chốt điểm cho mọi người là được 60.000 won cộng trừ 60.000 won có thể là cao hơn và cũng có thể là thấp hơn nha mọi người thì bắt đầu là Nhung sẽ chia sẻ cái hệ thống này cho mọi người cùng tham khảo đó là hoa hồng hỗ trợ hệ thống hoa hồng hỗ trợ hệ thống là uh, doanh số chiếm 44% tổng doanh số PB của công ty uh, tổng doanh số PB ở đây thì nghĩa là như nào? Hiện tại là công ty Ethermi đã có chi nhánh trên 25 quốc gia rồi đúng không mọi người? tổng cái doanh số của 25 quốc gia đó bao gồm lại và chia ra Đấy, tính ra và chia bao nhiêu người được nhận hoa hồng chia ra và trả lương cho mọi người cái người được nhận hoa hồng nhiều thì đương nhiên số tiền sẽ giảm xuống và cái người nhận hoa hồng ít thì số tiền chúng ta sẽ được tăng lên vậy là nhung hay tính cộng trừ để có sự xê địch để mọi người ngưỡng chừng nha thì mọi người nhìn đầu tiên đó là cấp bậc uh, hội viên của bản thân thứ hai là điểm tích lũy đường dây bên trái và thứ ba đó là điểm tích lũy đường dây bên phải. Và tiếp theo đó là điểm số. Thứ năm đó là hoa hồng hỗ trợ mỗi ngày. Thứ sáu đó là hoa hồng hỗ trợ mỗi tháng. Thì một tháng sẽ có 30 ngày, nhưng mà chờ ngày Chủ nhật sẽ không có lương. Chính vì vậy ở đây là tính là lương sẽ tính được là 26 ngày. Thì bây giờ Nhung sẽ tính là hoa hồng hỗ trợ hàng ngày cho mọi người nha. Nếu như bản thân của mọi người được tích lũy 10.000 điểm, 10.000 điểm thì nó sẽ tương đương với là một hộp phấn nha mọi người hoặc là một hộp trà đó một hộp vitamin khi mọi người được tích lũy 10.000 điểm là mọi người sẽ đủ cái tư cách là được nhận những cái điểm tích lũy của những cái người đường dây bên dưới của mình bản thân của mọi người được 10.000 điểm thôi nhá thì điểm tích lũy của đường dây bên trái là 300.000 điểm điểm tích lũy của đường dây bên phải 300.000 điểm thì mọi người sẽ được 5 điểm 5 điểm ở đây nó sẽ tương đương với 21.500 won đó 21.500 won này thì nếu như tính tiền Việt thì mọi người cứ nhân 20 ra thì nó rơi vào chừng khoảng hơn 400 nghìn nhá à, đó và cộng trừ nó có thể điểm tích lũy của mọi người là 300.000 điểm điểm tích lũy đường dây bên trái 300.000 điểm điểm tích lũy của đường dây bên phải 300.000 điểm thì mọi người sẽ được 15 điểm tương đương với cộng trừ 64.500 hàng ngày như vậy thì một tháng có 26 ngày thì mọi người nhân lên nó rơi vào khoảng trường được 1 triệu 670 ngàn cái này là tiền hoa hồng thôi nha chứ chưa tính tiền thưởng nha mọi người khi hàng ngày mọi người chốt 64.500 là mọi người sẽ có tiền thưởng rơi vào khoảng chừng gần 20 triệu tiền Việt mình khoảng ờ, 900 rưỡi đấy mọi người 900 900 rưỡi tiền Hàn đó đó tiếp theo là đến điểm tích lũy của mọi người được 700.000 điểm và điểm tích lũy của đường dây bên trái được 700.000 điểm. Điểm tích lũy của đường dây bên phải 700.000 điểm. Tương đương với một ngày mọi người sẽ có thu nhập là 129.000 won. Thì một tháng có 26 ngày mọi người nhân lên. Nó sẽ rơi vào được 3 triệu 350.000 won. Đó ạ. Và tiếp theo đó là cấp bậc tiếp đó là bản thân cá nhân của mọi người mã số của mọi người được 1.500 điểm thì hệ thống đường dây bên trái được 1.500 điểm, hệ thống đường dây bên phải được 1.500 điểm, thì mọi người sẽ được, và cấp bậc tiếp theo là cá nhân của mọi người sẽ được là 2 triệu 400 nghìn điểm. Thì điểm tích lũy của đường dây bên trái sẽ là 2 triệu 400 nghìn điểm trở lên và đường tích lũy của đường dây bên phải là 2 triệu 400 nghìn điểm trở lên thì mọi người sẽ được 90 điểm. 90 điểm tương đương với một ngày thu nhập của mọi người sẽ được là 387.000 won và một tháng mọi người sẽ thu nhập được là 10 triệu won. Và điểm tích lũy của mọi người là đến 2 triệu 400 nghìn điểm là giới hạn là kịch kim rồi nha mọi người. Mọi người không cần phải cho điểm vào tên của mọi người nữa. Thống bên trái 6 triệu điểm, hệ thống bên phải 6 triệu điểm thì mọi người sẽ được nhận là 150 điểm. 150 điểm tương đương với một ngày mọi người sẽ có thu nhập là 645 ngàn won. Một tháng nhân với 26 ngày thì mọi người sẽ được nhận là 16 triệu 700 ngàn won. Và cấp bậc tiếp theo đó là điểm cá nhân của mọi người vẫn là 2 triệu 400 nghìn điểm và điểm hệ thống bên trái sẽ là 20 triệu điểm, hệ thống bên phải 20 triệu điểm thì mọi người sẽ được là 250 điểm. À, 250 điểm sẽ tính ra tiền thì là một ngày thu nhập của mọi người sẽ là 1 triệu 070 ngàn won thì nhân với 26 ngày một tháng thu nhập của mọi người sẽ được 22 triệu 800 ngàn won và cấp bậc cuối cùng thì điểm cá nhân của mọi người vẫn là 2 triệu 400 ngàn điểm và điểm tích lũy của đường dây bên trái sẽ là 50 triệu điểm và điểm tích lũy của đường dây bên phải là 50 triệu điểm thì cá nhân của mọi người sẽ được tích lũy là 300 điểm. 300 điểm này một ngày tính hoa hồng của mọi người sẽ được nhận là 1 triệu 290 ngàn won. Và cấp bậc cuối cùng đó là điểm cá nhân của mọi người vẫn là 2 triệu 400 ngàn điểm. Nhưng điểm hệ thống nhưng điểm hệ thống tích lũy của đường dây bên trái là 50 triệu điểm. Điểm tích lũy của đường dây bên phải 50 triệu điểm thì mọi người sẽ được nhận là 300 điểm. 300 điểm tính là tiền tương đương với 1 triệu 290 ngàn won. Một tháng 26 ngày thì mọi người sẽ nhận được là 33 triệu 500 ngàn won. Và tiếp theo Nhung sẽ chia sẻ cùng mọi người đó là hoa hồng cấp bậc. Thì hoa hồng cấp bậc được chiếm 20% trong tổng doanh số VP của công ty là công ty trích 20% riêng ra để là sao? chia trả cho những cái thí tơ, những cái à, người đã có hệ thống quản lý hệ thống đã vất vả quản lý hệ thống của mình để giúp đỡ hệ thống của mình đi lên thì những người mà đạt được cái chỉ tiêu của công ty thì mọi người sẽ được nhận nha đầu tiên thì nhung sẽ chia sẻ đó chính là chuyên viên bán hàng chuyên viên bán hàng đây là cái cấp bậc đầu tiên đó là sale master và cái điều kiện duy trì và thăng cấp ấy thì sẽ được tính làm hai kỳ kỳ đầu tiên đó là từ ngày mùng 1 đến ngày 15 và kỳ thứ hai sẽ tính là từ ngày 16 đến ngày cuối tháng thì từ ngày mùng 1 đến ngày 15 cái cấp bậc chuyên viên bán hàng mọi người sẽ đạt là hệ thống bên trái và hệ thống bên phải mỗi bên đạt 2.500 điểm BB thì mọi người sẽ là được chứng nhận đó là bạn sẽ thăng chức hoặc bạn đã duy trì cái cấp bậc của mình tổng 20% cái hoa hồng cấp bậc thì công ty trích hẳn 10% riêng cho các chuyên viên bán hàng và nếu như một tháng các bạn duy trì được cả hai kỳ, kỳ đầu tháng và kỳ cuối tháng thì mọi người sẽ có thu nhập là 2 triệu đến 4 triệu won. Và cấp bậc thứ hai đó là cấp bậc kim cương, Time Master. Và ở đây thì nó không còn gọi là nỗ lực một mình nữa mà đây là nỗ lực của đội nhóm. Thì các bạn phải hỗ trợ cho hệ thống của bạn trái và phải 4 chuyên viên bán hàng thì mỗi lần duy trì bạn sẽ được nhận hoa hồng của công ty còn nếu các bạn không duy trì được thì các bạn chỉ nhận cái tiền uh, hoa hồng hệ thống thôi nhé còn hoa hồng cấp bậc là chúng ta duy trì thì chúng ta mới được nhận nếu như trường hợp bạn duy trì được thì công ty sẽ hỗ trợ cho bạn là 5% và một tháng các bạn duy trì được hai kỳ lửa tháng đầu và lửa tháng cuối thì thu nhập các bạn sẽ được nhận là 4 triệu đến 10 triệu won và kế tiếp thứ ba đó là cấp bậc kim hoa được gọi là Saron Master uh, ờ, Shadow Master lúc này thì cũng như là Kim Hoa Kim Cương thôi các bạn phải hỗ trợ hệ thống của bạn là bốn người lên cái cấp bậc Kim Cương thì lúc đấy là công ty sẽ chứng nhận cho bạn là để giúp đỡ hệ thống phát triển đi lên thì bạn sẽ được là sao hai phần trăm và tổng doanh số một tháng của bạn uh, duy trì được nửa tháng đầu và nửa tháng cuối thì bạn sẽ được nhận là 10 triệu đến 20 triệu won cấp bậc sao vàng cũng vậy nha mọi người các bạn phải hỗ trợ hệ thống của mọi người bốn người lên kim hoa thì lúc đấy mọi người sẽ được nhận là sao 1,2% à, hoa hồng và tổng doanh số một tháng của mọi người khi mọi người duy trì được mọi người sẽ được nhận là 30 triệu won và cấp bậc tiếp theo đó chính là cấp bậc hoàng gia à, hoàng gia được gọi là royal master thì mọi người phải hỗ trợ bốn người lên cấp bậc sao vàng thì lúc đó mọi người sẽ được nhận một phần trăm tổng doanh số tại vì càng lên cao ấy một phần trăm nó cũng sẽ rất là nhiều bởi vì lúc đấy hệ thống điểm nó là nhiều thì một phần trăm phần trăm nhỏ nhưng mà doanh số to nha mọi người thì chính vì vậy là nên người ta mới có thu nhập là 50 triệu won kế tiếp đó là vương miệng ở vương miệng thì được gọi là crowd master ở đây thì mọi người cũng phải hỗ trợ hệ thống của mình uh, hỗ trợ các Ritter để những lãnh đạo đi lên cái cấp bậc là hoàng gia bốn người lên cấp bậc hoàng gia thì lúc này mọi người sẽ được nhận là 0.5% cái tiền thưởng hoa hồng cấp bậc và tổng một tháng doanh số mọi người duy trì được thì mọi người sẽ được nhận là 70 triệu won một tháng và cấp bậc cuối cùng đó là cấp bậc hoàng đế đây là cấp bậc Imperial thì mọi người cũng phải hỗ trợ hệ thống của mọi người bốn người lên cấp bậc vương miệng thì lúc đấy mọi người sẽ được nhận là 0.3 phần trăm phần trăm rất là nhỏ đúng không ạ nhưng mà doanh số lớn bởi vì là lúc đấy hệ thống của mọi người đã lớn rồi thì khi mọi người hỗ trợ duy trì được thì tổng doanh số thu nhập của mọi người sẽ rơi vào tầm một ốc đấy 100 triệu won rơi vào 2 tỷ tiền Việt mình đấy nếu như mọi người lên cái cấp bậc à, hoàng đế cuối cùng này hàng tháng mọi người ra 2 tỷ 2 tỷ tiêu chưa hết 2 tỷ đã ra 2 tỷ rồi thì mọi người thấy đó là một điều vi diệu chúng ta phải đặt một cái ước mơ của mình đến một tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng thì chúng ta sẽ có mục tiêu để chúng ta phấn đấu, đúng không ạ? Chúng ta chưa lên đến một cái cấp bậc hoàng đế nhưng mà trong cái quá trình chúng ta làm việc thì chúng ta cũng sẽ được nhận hoa hồng nha mọi người. Cũng được nhận hoa hồng vào cấp bậc của mình theo cái hoa hồng hệ thống của mình. Chứ không phải là chúng ta không được nhận hoa hồng nha. Và tiếp theo đó là quà chúc mừng thăng chức. Thì vừa rồi Nhung chia sẻ là có hoa hồng tiền hoa hồng hệ thống này, tiền hoa hồng cấp bậc này. Và đây là tiền quà chúc mừng khi mỗi một lần mọi người lên một chức thì sẽ được nhận cái quà chúc mừng, quà thưởng này nha mọi người. Ở đây sẽ có là 7 cấp bậc thì quà thưởng mỗi một cấp bậc thì quà thưởng khác nhau đầu tiên đó là cấp bậc Zen Master thì chúng ta sẽ được nhận một bộ mỹ phẩm và một set thực phẩm chức năng Hemoim và một set chăm sóc da bốn sản phẩm nha mọi người à, các dòng sản phẩm tính theo cái trị giá à, được mua bằng cái giá gốc của công ty và tiếp theo đó là cấp bậc ừ, thứ hai đó là Time Master thì mọi người sẽ được nhận tiền mặt là một triệu won và một bộ dưỡng da một set à, thực phẩm chức năng Hemoim và một set chăm sóc da nha mọi người và kế tiếp đó là Salon Master thì mọi người sẽ được nhận tiền mặt là 2 triệu won và hai cái vé du lịch Đông Nam Á 4 ngày 3 đêm. Của cho hiện tại là cái vé du lịch Đông Nam Á này đó là du lịch ở Đà Nẵng Việt Nam mình đó mọi người ạ. Nó quê hương của mình. Đấy về du lịch ở quê hương của mình rất là tuyệt vời đúng không mọi người. Tiếp theo đó là Star Master thì tiền mặt sẽ được thưởng đó là 10 triệu won và 4 vé du lịch Đông Nam Á 4 ngày 3 đêm nha mọi người nếu như đấy mọi người có tiền và mọi người gia đình của mình có bốn vé nhưng mình muốn đi năm sáu người thì mình bỏ tiền mặt mình ra mình đi thêm đúng không ạ đó và tiếp theo là Royal Master thì thưởng tiền mặt sẽ là 50 triệu won và thưởng cả thẻ pháp nhân của công ty đó là 2 triệu won một tháng và tặng xe tặng bốn vé du lịch châu Âu 8 ngày 7 đêm cho gia đình thì cái thẻ pháp nhân này là mọi người khi mọi người hoạt động hệ thống hay đi hỗ trợ hệ thống mọi người có thể thanh toán được nha và tiếp theo Crown Master thưởng tiền mặt sẽ là 300 triệu won thử sử dụng thẻ pháp nhân mỗi tháng 5 triệu won đó và tặng xe loại mới cùng với bốn vé du lịch châu Âu 8 ngày 7 đêm cho gia đình đó và cấp bậc cuối cùng đó là Imperial là cấp bậc hoàng đế đó mọi người tiền mặt sẽ được nhận đó là shipbuck là 1 tỷ tiền Hàn rơi vào 20 tỷ tiền Việt Nam mình và một cái thẻ pháp nhân của công ty là mỗi tháng dùng 10 triệu won và xe Ờ, loại hạng sang cao cấp và văn phòng 165 mét vuông cái văn phòng này mọi người có thể tận dụng làm văn phòng để họp để hỗ trợ hệ thống đều được nha và thư ký riêng tài xế lái xe riêng và bốn vé du lịch châu Âu 8 ngày 7 đêm cho gia đình và cái quà chúc mừng tổng thưởng tiền mặt từ cấp bậc Time Master cho đến Imperial Master là 6 cấp bậc được thưởng tiền mặt thì tiền nhận tổng sẽ rơi vào 1 tỷ 363 à, triệu won đó là một cái số tiền thưởng rất là khủng kế tiếp là sẽ có cái tiền hỗ trợ cho các trung tâm giáo dục thì mọi người cũng biết là trên cái hệ thống kinh doanh của Etomy đó là hệ thống kinh doanh trực tiếp là qua tất cả bằng website online hết nhưng mà chúng ta cũng phải gặp để trao đổi hay là chia sẻ và những cái marketing như thế này thì là chính vì vậy nên là sẽ có những cái trung tâm giả sử sau này thị trường Etami về Việt Nam mà những ai muốn đăng ký cái trung tâm giáo dục hoặc là bản thân Nhung cũng về Việt Nam Nhung cũng muốn mở cái trung tâm giáo dục chẳng hạn thì chúng ta sẽ được hỗ trợ 6% tổng cái doanh số bán hàng của cái hệ thống của mình để chi trả những cái tiền mặt bằng, tiền điện nước tiền à, sinh hoạt hay là tiền giáo dục những mọi người đến ăn uống và chia sẻ đó và cà phê đấy là 6% tổng cho cái à, doanh số của cái hệ thống cho trung tâm và cái phần chia sẻ của Nhung thì sẽ tạm dừng ở đây cảm ơn mọi người đã lắng nghe và à, tham khảo những cái thông tin mà Nhung chia sẻ mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mà rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến cái giờ phút cuối này và những cái thắc mắc nào thì mọi người hãy inbox trực tiếp cho mình mình sẽ hỗ trợ và ờ, tư vấn nhiệt tình cho mọi người nhé cảm ơn mọi người bye bye tạm biệt cả nhà